Chào các bạn đề bài văn hôm nay có nội dung là Hãy tả lại cơn mưa khi em ngồi sau một ô cửa kính. Dưới đây tài liệu 365 sẽ hướng dẫn các bạn lên sườn ý và sưu tầm một số bài văn mẫu để các bạn tham khảo. Phần 1. Hướng dẫn lên sườn ý tả cơn mưa khi em ngồi sau một ô cửa kính như sau. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một cơn mưa. Em đang ngồi bên ô cửa kính, có thể với một cuốn sách, một cốc cà phê ấm nóng trên tay, hoặc thêm một con mèo với bộ lông mềm mượt. Mưa ngoài kia là mưa mùa gì? Mùa hạ sẽ rào rào rồi tắt hẳn, mùa xuân sẽ lất phất nhưng dai dẳng, âm thầm, nó quyết định độ nhòe mờ của ô cửa kính, quyết định đến tầm nhìn và cảnh sắc bên ngoài. Ô cửa trước mắt em như thế nào? Nếu là cửa có mái che, mưa có thể chỉ lất phất một vài giọt lên kính, hoặc chảy thành dòng nếu là dạng cửa sát mái. Mỗi người sẽ thấy một ô cửa không giống nhau. Em có thể nhìn thấy một khu phố với người đi lại vội vã, ô và áo mưa xanh đỏ. Em có thể thấy một khoảng sân, một khu vườn, gió làm cây lá nghiêng ngả, mưa rơi rồi vỡ tan trên mặt đất. Ô cửa của em cũng có thể trông ra một con ngõ nhỏ. Nước mưa chảy thành dòng xuống từ mái hiên nhà đối diện, những cây dây leo kiên cường trong gió. Hãy đừng chỉ quan sát mà hãy sử dụng các giác quan, em có thể cảm thấy được cái lành lạnh khi sờ lên ô cửa kính, còn có thể ngửi thấy mùi của tách cà phê ấm quyện với mùi của mưa, em có thể lắng nghe những âm thanh trong cơn mưa ấy, và em có nghĩ đến việc mở toang ô cửa sổ kia, đưa tay ra bên ngoài để hứng lấy những hạt mưa lách tách, thậm chí em có thể bước ra khỏi nhà và hòa vào mưa đừng quên những suy nghĩ cảm nhận của bản thân em sẽ tả tốt nếu em đặt mình vào không gian ấy đi lại trong cảnh ấy tưởng tượng là không giới hạn hãy làm nên những sự khác biệt phần 2 bài văn mẫu số 1 tả cơn mưa khi em ngồi sau một ô cửa kính như bao ngày khác hôm nay tôi tỉnh dậy định ra mở cửa sổ để đón nhận những tia nắng ấm áp và ngọt ngào như thường lệ Bỗng tôi chợt nhận ra tiếng lộp độp quen thuộc, tôi xuống giường, vén màn ra, là mưa, tôi chống cằm, thở dài làm cho tấm kính bị mờ đi bởi hơi nước. Vì không thể mở cửa sổ nên đường phố bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một ô cửa. Cũng là mưa, nhưng cơn mưa này không xối xả và nặng hạt như mưa rào mùa hạ, cũng không thoát trôi như mưa bóng mây, mà mưa rất dài, có thể thấm và chạm vào nỗi buồn, có thể làm người ta phải cười một cách lặng lẽ nhưng không thể ngăn cản giọt nước mắt. Tôi vẫn đứng đấy. Những hạt mưa khiến cả thành phố trở nên nhạt nhòa, phai đi những gì đẹp đẽ nhất. Nhưng tôi biết, sau cơn mưa, trời sẽ lại nắng. Tôi nhìn những người đi đường thật vất vả, gió luồn qua khe tóc, lạnh buốt. Ai cũng chỉ mong về đến nhà để rũ bỏ sự lạnh lẽo này. Mưa cứ thế rơi đều đều, chẳng chờ ai gọi chỉ có một thứ duy nhất chờ đợi mưa mòn mỏi, đó là cây cối. Nó là thứ duy nhất trong thành phố được lột xác khi mưa về. Mưa gột bỏ lớp bụi bặm bên ngoài những chiếc áo xù xì cũ kỹ lâu ngày, khiến cho lớp vỏ cây như được thay mới. Tây tán đến kỳ lạ, thỉnh thoảng có cơn gió ghé đến làm cây tung tăng như nhảy múa. Tôi rất thích tiếng mưa xả xuống lá kêu lộp đột là đón nhận sự mát lành này không một chút đắn đo mưa ngớt dần và tạnh hẳn, con phố trở lại vẻ xinh đẹp mà nó vốn có, nhưng tươi mới và tràn đầy sức sống sống. Bầu trời cũng chuyển từ âm u, xám xịt đến màu xanh hiền hòa và thân thiện. Tôi cảm thấy mưa thật là thú vị, tuy có làm lòng người thêm nặng nhưng nó cũng giúp bột bỏ những lớp bụi lâu ngày trên những nóc nhà và cây cối, tạc nên một màu sắc tươi đẹp hơn. Bài văn mẫu tham khảo số 2 tả cơn mưa khi em ngồi sau một ô cửa kính. Tôi ngồi đọc sách trong quán cà phê, bên cạnh khung cửa sổ, ngoài trời nắng dịu, tôi áp mặt vào ô cửa kính, dần dần tôi cảm thấy lạnh, trời cũng tối đi, tôi nhìn ra cửa sổ, chợt thấy vài hạt mưa lách tách rơi xuống. Trời bắt đầu xám xịt, tiết trời se se lạnh, những cái cây ven đường ngả nghiêng vì gió, cơn mưa đã dần hiện rõ Mọi người nhanh chóng về nhà, có người núp vào các cây ven đường, rồi bất chợt, một tiếng sấm to, tia chớp lóe sáng như xé đôi bầu trời, hạt mưa nặng trĩu rơi mỗi lúc một nhiều, trên mái, những hạt mưa rơi lộp độp nghe thật vui tai, khung cửa sổ có những hạt mưa đọng lại nhìn như một bầu trời có mưa sao băng, tôi áp má vào cửa kính, cảm giác lạnh bút đó đã làm tê da tôi, tôi mở cửa ra, cho tay ra ngoài hứng nước, cảm giác thật sung sướng, cảm giác đó gợi cho tôi nhớ lại hồi còn bé xíu. Cứ khi mưa thì mẹ lại bế tôi ra, khi tôi bắt đầu biết đi thì mẹ hãy dẫn tôi ra dẫm vào các vũng nước. Tôi đóng cửa sổ lại, hơi nước đã làm mờ đi tầm nhìn nhưng lại thật là ngộ nghĩnh. Tôi xoa đi xương bên cửa sổ, cây cối phải chịu sức ép từ gió, từ những hạt mưa, gió làm cho cây cối nghiêng ngả, những cây nào dễ nông thì bật gốc. Cơn mưa thì nặng trĩu hạt rơi trên những tấm lá non nớt nhưng lại làm rửa sạch bụi bẩn. Mưa to dần, sấm chớp mỗi lúc một nhiều. Những hạt mưa rơi trên mái tôn to như mái bị thủng. Tôi thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, tôi thấy tia nắng mặt trời. Trời đã sáng lên, mọi thứ đã bừng dậy sau sơn mưa. Quang cảnh trở nên trong xanh hơn như được trở lại cuộc sống. Mọi người bắt đầu đi lại, nhưng còn vài hạt mưa tôi nhìn thấy những giọt mưa đọng trên mái tôn rơi xuống. Sau những cơn mưa, cảnh vật đẹp vô cùng, mưa đã gắn liền với tôi từ nhỏ, tôi thích mưa rất nhiều.